Chắc hẳn đa phần người xem video này đều có thể kể được tên của năm thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam hiện nay, bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Vậy thì bạn có biết trong thời gian tới sẽ có những tỉnh nào được lên thành phố trực thuộc trung ương? Và tiêu chí để được lên thành phố trực thuộc trung ương sẽ như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên hãy cùng điểm qua vài nét về năm thành phố trực thuộc trung ương hiện nay để thấy những thành phố này lớn như thế nào nha. Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh hay nhiều người vẫn gọi với cái tên thân thương là Sài Gòn. Đây là đô thị loại đặc biệt với quy mô dân số hơn 9 triệu người. Theo nguồn của Tổng cục Thống kê năm 2021, thành phố này hiện có 16 quận, một thành phố và 5 huyện với tổng diện tích 2095 km vuông. Đây là thành phố đầu tàu, trung tâm kinh tế văn hóa của Việt Nam. Hà Nội Hà Nội là thủ đô, là thành phố trực thuộc trung ương và là một đô thị loại đặc biệt của Việt Nam. Hà Nội có dân số đông thứ hai chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh với 8,3 triệu người. Hà Nội là thành phố trực thuộc trung ương có diện tích lớn nhất Việt Nam với 3.359,82 km vuông. Thành phố hiện có 12 quận, 17 huyện và một thị xã. Hải Phòng Đây là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương tại Việt Nam, là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển. Hải Phòng là đô thị loại 1 với quy mô dân số hơn 2 triệu người, diện tích 1.526,52 km vuông. Thành phố hiện nay có 7 quận nội thành 6 huyện ngoại thành và hai huyện đảo. Đà Nẵng Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương thứ tư của Việt Nam, nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là thành phố trung tâm và lớn nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thành phố có diện tích 1.284,73 km vuông với dân số gần 1,2 triệu người. Đà Nẵng hiện có 6 quận và 2 huyện. Và cuối cùng là Cần Thơ. Cần Thơ hiện tại là đô thị loại 1, là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, và thương mại của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ có diện tích 1.439,2 km vuông với dân số là 1.235.171 người với 5 quận và 4 huyện. Nhìn chung, đây là các thành phố lớn có nền kinh tế phát triển là khu vực quan trọng về quân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội và là động lực phát triển cho cả quốc gia. Vậy thì trong thời gian tới sẽ có những tỉnh thành nào được định hướng trở thành thành phố trực thuộc trung ương? Trước tiên, hãy cùng điểm qua tiêu chuẩn thành phố trực thuộc trung ương. Tiêu chuẩn này được quy định tại Nghị quyết 1211 năm 2016 và Nghị quyết số 27 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm Thứ nhất là về quy mô dân số từ 1,5 triệu người trở lên. Từ năm 2023 thì giảm còn 1 triệu người trở lên. Về diện tích tự nhiên là 1.500 km vuông trở lên. Thứ ba là có số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 11 đơn vị trở lên và tiêu chí này giảm còn 9 đơn vị trở lên từ năm 2023. Tỷ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện là từ 60% trở lên. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, tỷ lệ số quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện từ 60% trở lên, trong đó có ít nhất 2 quận. Thứ tư là đã được công nhận là đô thị loại đặc biệt hoặc là loại 1 hoặc khu vực dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí đô thị loại đặc biệt hoặc loại 1 Thứ năm là cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội đạt tiêu chí yêu cầu. Chẳng hạn có thu ngân sách vượt chi, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,75 lần cả nước. Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt bình quân của cả nước, vân vân. Lưu ý, Nghị quyết 27 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã bổ sung tiêu chí đặc thù đối với thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể, thành phố trực thuộc trung ương có hai yếu tố đặc thù sau đây thì mức tối thiểu của tiêu chuẩn quy mô dân số tiêu chuẩn tỷ lệ số dân, tiêu chuẩn tỷ lệ số quận, thị xã, thành phố trực thuộc trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện bằng 50% mức quy định bao gồm có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận, được xác định là trung tâm du lịch quốc tế trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Và trở lại vấn đề, những tỉnh nào sẽ lên thành phố trực thuộc trung ương? Đầu tiên có thể kể đến là Bắc Ninh. Một số tiêu chí Bắc Ninh có thể đạt được, đơn cử về dân số là 1,4 triệu người Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất hiện nay là diện tích tỉnh này chỉ có hơn 800 km vuông. Ngoài Bắc Ninh, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa cũng được dự kiến lên thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể tại nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nêu rõ một trong các mục tiêu. Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Với Khánh Hòa, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị ban hành đầu năm 2022 nêu mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển. Như vậy, nếu đạt mục tiêu phấn đấu thì trong tương lai gần, Việt Nam sẽ có 8 thành phố trực thuộc trung ương